Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ năm ngày 15 tháng 7 năm 2021, tức ngày 6 tháng 6 năm 2021 âm lịch, ngày Giáp Tý, tháng Ất Mùi, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Giáp Tý hôm nay là Mậu Ngọ, Nhâm Ngọ, Canh Dần, Canh Thân. Con giáp xung tháng Ất Mùi là Kỷ Sửu, Quý Sửu, Tân Mão, Tân Dậu. 1. Tử vi tuổi Tý, chính ấn cho thấy người tuổi Tý phát triển tốt nếu theo đuổi con đường nghiên cứu hoặc hành chính sự nghiệp,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 bạn không nên ngồi làm việc quá lâu một chỗ mà thỉnh thoảng nên đứng lên thư giãn và vận động. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thân, Thìn. 2. Tử vi tuổi Sửu. Công việc của người tuổi Sửu tiến triển vô cùng suôn sẻ nhờ có Tam hội phù trợ. Dù vấn đề phải đối mặt có phức tạp, bạn vẫn có thể tìm ra phương án giải quyết hợp lý. Nhờ vậy, mọi người đều yên tâm khi giao công việc cho bạn. Quan hệ xã giao hài hòa còn giúp mệnh chủ gặp được người có cùng chí hướng với mình. Đó sẽ là người hợp tác ăn ý cùng bạn, tương lai hai người có thể gặt hái được những thành quả đáng ngưỡng mộ. Thổ khắc thủy nhắc nhở bản mệnh cần quan tâm và trò chuyện với nửa kia của mình nhiều hơn, bởi có vẻ như bạn đang dành quá ít thời gian cho người ấy đấy. Dù có bận rộn đến đâu, bạn nên hiểu rằng tình cảm quý giá hơn tiền bạc nhiều. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, tị, dậu. 3. Tử vi tuổi dần Người tuổi dần quá tự tin vào bản thân nên thành ra kiêu ngạo, không chịu hòa nhập với mọi người, không muốn nghe theo ý kiến của người khác. Chính vì vậy, dưới tác động của tỷ kiên, bạn dễ rơi vào cảnh tranh chấp, mâu thuẫn với đồng nghiệp. Bạn cần phải hiểu rằng dù mình có tài giỏi đến mấy thì chắc chắn, mình cũng không thể giải quyết được tất cả mọi chuyện trong công việc cũng như trong cuộc sống. Hãy học cách khiêm tốn và hợp tác với mọi người để cùng phát triển,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 nếu cứ tiếp tục kiêu ngạo quá mức như hiện tại, bạn sẽ dễ đưa ra quyết định thiếu chính xác, gây hối tiếc trong tương lai. Bên cạnh đó, nếu muốn góp ý với người khác, bản mệnh nên sử dụng những từ ngữ uyển chuyển, tránh việc gây tổn thương cho người nghe. Cho dù bạn có thiện trí đến thế nào đi chăng nữa mà diễn đạt không hiệu quả thì bạn cũng sẽ phải nhận phản ứng trái chiều. Xem tử vi 12 con giáp thủy sinh mộc, may mắn bản mệnh có một người vợ hoặc chồng rất tâm lý, luôn sẵn sàng lắng nghe tâm sự của mình, vì vậy, bạn không nên giữ những điều khó chịu trong lòng mà nên giải tỏa ra cho tinh thần nhẹ nhõm, và đôi bên có thể cùng nhau tìm cách giải quyết. Giờ tốt trong ngày, 1 giờ đến 3 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, thìn, tuất. 5. Tử vi tuổi thìn Nhờ có tam hợp nâng đỡ, người tuổi thìn cảm thấy hăng hái mỗi khi bắt tay vào làm bất cứ công việc nào. Tuy nhiên, vì bản tính cả thèm chóng chán nên bạn chỉ làm việc theo cảm hứng nhất thời chứ khó có thể kéo dài lâu. Muốn thành công thì một khi đã quyết tâm làm bất cứ việc gì, bạn nên cố gắng kiên trì đến cùng. Còn nếu luôn bỏ dở giữa chừng, bạn sẽ chẳng bao giờ trở thành con giáp được lãnh đạo tin tưởng cũng như nhận được sự đánh giá cao của người khác. Thổ khắc thủy, mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia không quá yên bình. Mỗi khi có vấn đề xảy ra, bạn cần bình tĩnh dành thời gian nghe nửa kia giải thích, chứ không nên dễ dàng tin theo lời bàn ra tán vào của người ngoài. Giờ tốt trong ngày, 23 giờ đến 1 giờ quý nhân phù trợ, tí, mão, thân. 6. Tử vi tuổi tỵ Thực thần phù trợ cho người tuổi tỵ, giúp những ai làm nghề tự do có thể nhận được một phần thưởng xứng đáng với công sức mình đã bỏ ra. Bạn có thể tiếp tục dùng số tiền đó để đầu tư cho tương lai, khiến cuộc sống ngày một sung túc. Tuy nhiên, người theo đuổi con đường sự nghiệp chưa gặp được nhiều may mắn trong ngày hôm nay, tình hình tài chính của bạn cũng không có nhiều biến động, bản mệnh cần phải tiếp tục cố gắng hơn nữa trước khi vội nghĩ đến việc tận hưởng thành quả. Thủy Khắc Hỏa khuyên con giáp này nên quan tâm đến gia đình nhiều hơn chứ không nên dành hết thời gian cho sự nghiệp hay sở thích cá nhân. Tiền bạc là vật ngoài thân, mất rồi có thể kiếm lại, nhưng một khi tình cảm đã phai nhạt thì khó có thể bù đắp. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, mùi, thân. 7. Tử vi tuổi ngọ, Tí ngọ tương xung tác động đến người tuổi ngọ, khiến bạn trở thành một người rất nóng nảy. Mỗi khi gặp mâu thuẫn, bạn khó có thể giữ bình tĩnh nên thường hay nói hoặc thực hiện hành động gây ác cảm với mọi người xung quanh. Trong các mối quan hệ xã giao, bản mệnh có thể nhận ra rằng có nhiều đối tượng khác giới quan tâm đến mình. Tuy vậy, bạn vẫn nên giữ khoảng cách cần thiết với mọi người bởi dường như mọi người đều tiếp xúc bạn với mục đích riêng. Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực chấp là ngày tốt cho việc khởi công, xây dựng, vì vậy, nếu đã lên kế hoạch thực hiện những công việc trên thì bạn có thể cân nhắc để thực hiện ngay, sẽ gặp nhiều thuận lợi. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, mùi, tuất. 8. Tử vi tuổi mùi, cục diện tương hại gây ra nhiều tác động xấu cho người tuổi mùi, đặc biệt là trong công việc. Bạn có thể vô tình đắc tội với kẻ tiểu nhân do những hành động bốc đồng, thiếu suy nghĩ. Hãy chú ý là để phòng có người giở trò sau lưng mình,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 Người tuổi dậu không nên chủ quan trong công việc vào ngày hôm nay do bạn phải đối đầu với cục diện tương phá. Nếu không chú ý, rất có thể những công việc tưởng như đã thành công trong tầm tay sẽ gặp trở ngại bất ngờ, khiến bạn trở tay không kịp. Bản mệnh cũng không nên quá vô tư mà cần quan sát hành động của mọi người xung quanh nhiều hơn, đề phòng có kẻ ném đa giấu tay, Tuy nhiên, dù có ở trong trường hợp xấu nhất, bản mệnh cũng nên bình tĩnh tìm hướng giải quyết chứ không nên nóng nảy, tuyệt vọng. Dù công việc có gặp phải trắc trở đến đâu, bạn cũng có thể chia sẻ tâm sự với người ấy, đừng giấu mọi việc trong lòng. Hai người luôn nghĩ ra nhiều giải pháp hơn một người, và đây cũng là thời điểm để hai vợ chồng càng xích lại gần nhau. Giờ tốt trong ngày, 1 giờ đến 3 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, dậu, thìn. 11. Tử vi tuổi tuất Thổ khắc thủy cho thấy mối quan hệ xã giao của người tuổi tuất không được tốt đẹp ngày hôm nay. Có nhiều kẻ giả tạo, nịnh bợ đang cố gắng tiếp cận bạn để kiếm lợi ích cho mình, để tránh xa rắc rối, bạn cần giữ khoảng cách với họ, chứ nên tin theo lời nịnh nọt. Bạn cũng cần quan tâm hơn đến gia đình của mình và lắng nghe suy nghĩ của nửa kia. Không nên áp đặt những suy nghĩ của mình bắt người khác phải nghe theo, bởi chưa chắc những quan điểm của bạn đã là đúng đắn. Phương diện tài lộc của bản mệnh dự báo có nhiều điểm sáng. Thiên tài cho thấy một số người còn có cơ hội phát tài dựa vào vận may, Tuy nhiên, bạn vẫn cần phải xác định rằng mình không nên quá dựa dẫm vào số tiền từ trên trời rơi xuống, Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, ngọ, thân. 12. Tử vi tuổi hợi, Tam hội nâng đỡ, người tuổi hợi với bản tính thật thà, tốt bụng sẽ dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa. Bạn là người dễ gần và nhận được nhiều sự cổ vũ, động viên, chia sẻ của người khác nếu phải đối mặt với khó khăn. Bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ được quý nhân trong ngày hôm nay, nếu bạn còn đang mông lung với con đường trước mắt thì quý nhân sẽ giúp bạn đưa ra những hướng đi thích hợp, đồng thời có phương án giải quyết vấn đề hiện tại. Tuy nhiên, Thủy Vượng khuyên con giáp này cần phải chú ý hơn đến tình hình sức khỏe của mình. Không nên lơ là những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể chỉ vì công việc quá bận rộn. Tập thể dục, thể thao là cách rất tốt để tăng cường sức khỏe. Giờ tốt trong ngày, 5 giờ đến 7 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, sửu, dần,